chào tất cả anh em nhé cái video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua để cho anh em đi đánh bầu cua nó hiệu quả đấy, mà nó hoàn toàn không tăng tích gì cả đấy thì cái ờ, như anh em đi chơi bầu cua thì anh em cũng đã biết rồi đấy, bầu cua thì có rất là nhiều loại những cái đồ chơi mà để anh em đi chơi nó có thể là bịp bầu cua nó hiệu quả nhưng mà cái đồ ấy thì đa số những cái đồ có tang thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi mà giúp cho anh em đi làm tay cái anh em uh, sử dụng cái bộ đồ chơi này nó mang lại hiệu quả cho anh em hiệu quả như nào thì anh em theo dõi cùng với tôi Đấy, xem hết cái, cái video này xem hết clip này thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó Đấy. thì cái bộ đồ chơi bầu cua này nó chính là cái bộ uh, soi xuyên nắp bầu cua nhé đấy thì à, soi xuyên lắp bầu cua dụng cụ soi xuyên nó là cái gì đó chính là cái đồng hồ nhé cái đồng hồ tôi đang đeo tay này này đấy. đồng hồ này thì cái đồng hồ này khi mà anh em đi chơi thì là nó như cái phụ kiện bình thường của anh em thôi nhá như là cái phụ kiện bình thường của anh em khi mà anh em đeo vào anh em chơi thì à, anh em soi được xuyên qua cái nắp bầu cua này nhá soi xuyên uh, soi xuyên qua cái nắp bầu cua này Đấy thì uh, soi xuyên qua nắp như thế nào thì bây giờ tôi sẽ vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé đây Đấy, em để vào để vào đây anh đây anh em thấy không đấy. đấy anh em có thấy con gì không còn cua này đấy, cua này đấy, khi mà anh em để chỉ cần anh em chuyển để tay này thôi đấy là anh em đã đã thấy được con cua này cua này thì à, cái này là tôi quay vào ban đêm nên là nó hơi có ánh sáng nó hơi chói nên là <clears throat> nên là anh em thông cảm nhé đây bây giờ tôi sẽ mở ra nó xem có cua nhá mở cho anh em này đó cua đúng không anh em nó rất là hiệu quả Đấy, anh em chỉ cần uh, bật cái máy lên là anh em đã nhìn thấy rồi Đấy. tiếp tục cho anh em này. đây xoay bên ấy đấy xoay bên ấy <clears throat> đấy em thấy không con tôm này tôm này đấy, tôm đấy, anh em có thấy có hai tôm hai tôm đấy, hai tôm thế thì nói chung là tôi uh, ban đêm này thì nó hơi chói anh em ạ thì là anh em ờ, thông cảm không đủ ánh sáng còn ban đêm thì nó ánh đèn nó chói thì là cái này thì ờ, nói chung là anh em ở ngoài thì anh em vẫn nhìn thấy rõ thôi đấy rất là nhìn thấy rõ thì bây giờ anh em chắc chắn là trong này sẽ có hai con tôm này nhá đảm bảo anh em luôn trăm trăm là hai tôm mở cho anh em này đó đúng không hai tôm đấy hai tôm tiếp tục cho anh em chén nữa này đấy Đấy. này thì thực sự nó hơi chói nhưng mà anh em nhìn thấy rõ con cua Đấy, cua này Đấy, cua này cua này bầu này Đấy. cua bầu nha anh em nhé Đấy, cua bầu thì là nó nhìn thấy rõ cứ anh em di chuyển thì là anh anh anh anh anh đèn này nó dọi vào thì là anh em không nhìn thấy Đấy, nói chung là ở ngoài thì anh em nhìn thấy rất là kỹ rất là rõ nhé Đấy, mở cho anh em này chắc chắn rồi nó sẽ có cua và bồng nhé mở cho anh em này đó có cua có bầu Đấy, thì cái à, cái bộ đồ chơi uh, soi xuyên nắp bầu cua này Đấy, cái đồng hồ soi xuyên nắp bầu cua thì uh, anh em uh, sử dụng nó anh em đi uh, chơi uh, bầu cua thì là nó sẽ rất là hiệu quả khi mà anh em làm tay cái nhé Đấy, thì cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua này nó đồng hồ soi xuyên nắp bầu cua này nó có hai loại đồng hồ nha anh em nhé đây đây đây là cái đồng hồ nữa đấy, đây là đồng hồ đấy, cái ờ, đồng hồ này thì nó chạy được khi mà anh em vừa soi đấy, nó vừa chạy được cả giờ luôn anh em nhé đấy, đây là cái ờ, cái sản phẩm đồng hồ soi xuyên nắp bầu cua đấy, nó giúp cho anh em đi đánh bầu cua nó rất là hiệu quả đặc biệt là khi mà anh em đi soi à, đi anh em đi uh, lắp hay anh em đi sóc bầu cua ấy, thì là cái hiệu quả nó mang lại cho anh em thì đấy như anh em cũng đã biết rồi nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đấy, anh em biết trước được ở trong nó là con gì khi mà anh em vừa sóc là anh em nhìn thấy được ngay đấy. anh em nào mà muốn uh, sở hữu hay là anh em nào mà muốn biết thêm chi tiết về cái sản phẩm hay là về cái đồ chơi bầu cua bịp này thì anh em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình anh em nhé Đấy, thì anh em đến cơ sở tôi sẽ chia sẻ cho anh em hay là hay là giới thiệu cho anh em tư vấn cho anh em Đấy, rất là nhiều những cái đồ chơi khác nữa Đấy, thì video này làm đến là hết chào tất cả anh em